23是哪里参悟的不对，修炼错了。啊， Thuốc sắc xong rồi phu nhân dứt giả rồi Phu quân Vết thương của chàng chưa khỏi Không thể nôn nóng tu luyện được lỗi Sư huynh Sư huynh mau xem đi Cô sợ Hồ Sơn tỉnh dậy phát hiện ra Thanh muội đừng lo lắng Trừ khi muội bỏ thuốc mê không đủ Nếu không hắn sẽ không tỉnh nhanh vậy đâu Đây đều là những chữ từ thời thượng cổ Huynh xem có hiểu không Tuy ta ẩn danh ở tộc dạng cổ Nhưng vẫn chú tâm nghiên cứu pháp thuật của hội tộc Chưa từng bỏ dở Ta nghĩ thích thiên quyết này Phải cần có linh lực tác động thì mới được Thanh muội Ta cần muội giúp Sư huynh muốn muội giúp gì nữa nào Chúng ta cùng thi pháp Thi triển tinh lực Có thể sẽ mở được thích thiên quyết này Nào Mau nhìn xem Kim Hoàng Tế Nhật Thực Yêu điển ngự dạng yêu Thống thiên địa tam giới Tiên quyết nghịch càng khôn Quyết nguyệt nhật thực khắc Tự nguyện quán dị tâm Độ quá thiên kiếp quá Trùng sinh tu duy nhân Phu quân tỉnh rồi Có đỡ hơn chút nào không Vẫn còn sớm Phu quân ngủ thêm một lát nữa đi Thiếp đi chuẩn bị thức ăn cho chàng Không phu nhân Nàng cả đêm không ngủ rồi Đừng dứt giả thêm nữa Mau về nghỉ một lát đi Phu nhân Chúng ta thành thân bao nhiêu năm như vậy rồi Phu nhân vì ta và hộ tộc hy sinh rất nhiều Hồ Sơn cảm kích vô cùng Đợi sau khi ta luyện thành thích thiên quyết Ta sẽ dành nhiều thời gian Ở bên cạnh phu nhân hơn Dương Hậu Tư đồ trưởng lão Cuối cùng ông cũng đã trở về Bản hậu đợi ông rất lâu rồi Dương hậu tìm ta gấp như vậy Có chuyện gì Khốn kiếp Ông đã nhận lời bản hậu về chuyện Kim Hoàng tâm khiếu Ta đã nói sự nhẫn nại của ta có giới hạn thôi Tư đồ không dám Hiện nay Ta đang gấp rút tu luyện yêu binh Để giúp đại dương tử sớm ngày có được kim hoàng tâm khiếu Sao trên người ông lại có mùi hương Ông rời khỏi tộc dạng cổ Đi đâu gặp ai Dương hậu đừng hiểu lầm Là như vậy Vì để nâng cao pháp thuật của đám yêu binh này Ta không sợ nguy hiểm Quay về hồ tộc Hy vọng tìm được thích thiền quyết Chuyện này vẫn chưa kịp bẩm báo với Dương hậu Khiến Dương hậu lo lắng Là lỗi của tư đồ Ai lo lắng cho ông chứ Ta chỉ lo cho Dương Nhi thôi Kết quả thì sao? Dương hậu yên tâm. Hiện nay, ta đã tìm được Điều quan trọng để tu luyện thích thiền quyết Không lâu nữa ta sẽ luyện ra Những yêu binh mạnh mẽ nhất để Dương Hậu dùng Lần trước không phải ông nói Muốn lợi dụng nghiệt chủng trịnh cát Để lấy được viên hoàng tâm khiếu ư tại sao lại còn phải mất công tốn sức Vì đám yêu binh kia chứ nghiệt chủng kia rất có giả tâm Bỗng họ biết ông rất khó khống chế nó Nên ta đến giúp ông đây Người đâu? Có Đưa cho ông ta Dân Dương hậu cái này đây là tay của con tiện nhân kia Không phải ông từng nói Nhược điểm lớn nhất của Trịnh Cát Chính là hiếu thuận ư Hãy đưa cái này cho nó Xem nó còn dám chống lại ông nữa không Nếu như nó vẫn không thay đổi Thì lần sau Cái đựng trong hộp này Có thể là đầu của mẹ nó đó Sao đại nhân không đi nữa Bản tôn tiếp quản địa ngục hàng băng Là vì ngươi mà rời xa địa phận Nếu không quay về xem xét Thì thiên đế sẽ trách tội Thì ra đại nhân cũng là người biết sợ Bản tôn sợ đám yêu quái Ở dưới địa ngục hàng băng Có động tĩnh gì Sẽ lại gây hại tam giới Đâu có giống như ngươi Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm riêng tư Thật là vô vị Nếu đại nhân đã cảm thấy Tiểu Duy vô vị, buồn chán Thì đừng lo cho Tiểu Duy nữa Hãy về địa ngục hàng băng của đại nhân Làm đại dương của đại ngục đó đi Để Tiểu Duy tự sinh tự diệt Nghĩ thật đơn giản không phải ngươi đã nhận lời với bản tôn Nếu bản tôn cứu Dương Anh Thì ngươi sẽ cùng ta về địa ngục hàng băng Tùy ta xử lý sao Đại nhân đang nói đùa phải không Dương Đại Ca là do Lý Tịnh đã hy sinh qua cửu tiên để cứu sống quân ấy, không thể coi là do đại nhân cứu được. Hay cho kẻ qua cầu rút gián, hay cho một con hồ ly thông minh tuyệt đỉnh. Đại nhân quá khen rồi. Cũng được, bản tôn không đo coi với người. Nhưng hãy nhớ, mau chóng hoàn thành cuộc cá cược với bản tôn. Bản tôn đang đợi xem kịch hay đấy Đại nhân yên tâm Tiểu Di sẽ không làm đại nhân thất vọng đâu Đại nhân đi cẩn thận Tiểu Di không tiễn Mình sao vậy Sao lại không nỡ để ông ta rời khỏi đây Tiểu Duy cô nương đi đâu vậy Hình như cả ngày hôm qua không thấy cô đâu Chuyện của ta Không cần ai liên cô nương phải bận tâm Cô làm gì vậy Ta không muốn gây khó dễ cho cô Ta chỉ muốn cho cô biết Sư đệ của ta không phải loại người giống như Dương Anh và Tiêu Dương ham mê sắc đẹp Cả ngày cứ như con nhặn không đầu di quanh hai tỷ mũi cô Ta cũng nói cho cô biết Hãy bảo mùi mùi của cô tránh xa sư đệ ta ra Đừng có suốt ngày bụng toàn điều xấu Muốn làm hư nó Liên nhi cô nương có bản lĩnh Thì hãy đọ sức với mùi mùi của ta Đừng có để sư đệ của cô bám lấy mùi mùi ta nữa Nếu không thì là do cô không xinh đẹp bằng thế tước Không thu hút được sư đệ của cô Hãy lo cho bản thân đi đáng ghét tỷ tỷ tỷ về rồi ư ừ. sao rồi dương đại ca không sao chứ lý tịnh hái được qua củ tiên chưa trước giờ muội không chú ý đến trang điểm sao lại muốn đi tìm bằng lan à Mùi ở đây cũng không có việc gì làm Mùi nghe nói ở phía bắc thị trấn này Có một cây cổ thụ rất lạ Mùi muốn bạn Lan đưa đi xem Không được đi Có phải mấy người Dương đại ca sắp về không Dù gì cũng không liên quan tới muội Gặp muội một chút cũng không sao cả Muội đừng làm trò với ta nữa Ta nói gì muội không hiểu sao Tỷ tỷ lợi hại như vậy Muội đâu dám dở trò với tỷ chứ Muội và bạn Lan chỉ là đi chơi một chút thôi Rồi sẽ về ngay mà Nhưng cậu ta là người bắt yêu Cậu ta với chúng ta là hai phía đối lập nhau Ta đã nhắc nhở muội bao nhiêu lần rồi Phải tránh xa cậu ta một chút để tránh bị lộ thân phận Chuyện này muội biết muội sẽ không quên đâu Hơn nữa Bọn muội cũng không làm chuyện gì Chỉ là cùng nhau đi lòng vòng thôi Còn cái cái gì nữa hả Lần trước muội hỏi ta Nam nhân thích khuôn mặt đẹp hay là trái tim Ta hỏi muội Có phải muội đã đồng lòng với bạn Lan không Không có Tuyệt đối không có Vậy được Lý tịnh sắp về rồi Trong Lý Phủ có người bắt yêu là bạn Lan ở đây Ta ra tay không tiện Hay là muội Hãy giết hắn đi Đừng mà muội lo lắng như vậy Còn nói là không thích cậu ta ư Thái tước muội không giấu được tỷ tỷ đâu Tỷ tỷ bạn Lan Là tên ngốc nghếch Hơn nữa chuyện gì cũng nghe theo muội muội chỉ muốn cùng đi chơi với hắn thôi Thật sự không có chuyện gì đâu Tỷ tỷ tha cho quân ấy đi mà Thái tước Tỷ tỷ đối với Dương Sinh lúc trước Cũng giống như muội bây giờ Chỉ là muốn ở bên cạnh Cùng đi chơi cuối cùng là kết tình duyên với xe đồ của tỷ tỷ hy vọng muội hiểu được muội ở bên cạnh cậu ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu để tránh sau này đau khổ chi bằng kết thúc ngay từ bây giờ nhưng muội chỉ thích ở bên cạnh quân ấy không phải là tình yêu nam nữ gì cả tỷ tỷ tỷ cũng muốn ở bên cạnh dương anh vậy hai tỷ muội chúng ta cùng kẻ tám lạng người nữa cực tặng im miệng muội không nghe lời ca như vậy sau này đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa mà khúc về bên cạnh phu nhân đi Ta không cần mua nữa Tỷ tỷ Tỷ ở bên ngoài chịu ấm ức gì Vừa về đã giáo quấn muội Trong lòng tỷ không vui Cũng đừng trút hết lên đầu muội chứ Thái tước Thái tước tỷ dương cô nương cũng ở đây sao Hôm nay thời tiết rất đẹp Chúng ta cùng nhau đi dạo đi Phía bắc thị trấn có một cây nguyệt lão Nghe nói rất linh Ta và Thái Tước đã hẹn nhau Sẽ cùng tới đó xem Không cần đâu Tỷ tỷ còn có việc Chúng ta đi thôi Tỷ tỷ Bọn muội đi đây Đi thôi Tiểu Duy tỷ sao vậy Đi thôi Tiểu Duy tỷ sao vậy Tinh thần lạ lạ Đừng hỏi nữa Không liên quan tới Huynh Nhưng mà Muội nói Huynh đừng hỏi nữa Huynh còn hỏi nữa Thì một mình đi xem cây nguyệt lão đi Vậy mới ngoan chứ Đi thôi Nhiều dây tơ hồng như vậy à Không đến 1 ngàn thì cũng có tới 800 đôi Thế thức muốn nói xem có phải đôi nào cũng linh nghiệm không Trên đời nhiều đôi nam nữ như vậy Nhưng Nguyệt Lão chỉ có một người Quân nói ông ta có lo được không Nguyệt Lão là thần tiên, đương nhiên là lo được hết Thần tiên thì có gì hay Đương nhiên là lợi hại rồi Ta nghe nói Những đôi nam nữ tới đây chỉ cần buộc lên dây tơ hồng Thì ước nguyện sẽ thành hiện thực Rất linh đấy muội không tin Nếu như Nguyệt Lão linh nghiệm như vậy Vậy tại sao lại có nhiều đôi nam nữ Đau khổ vì phải chia tay nhau Thái tước Sao muội cứ nói con người Các người không lẽ muội không phải ư điều tại sư phụ của muội Bảy suốt ngày cứ nói câu này Nên muội cũng học theo thôi Vui mà Thì ra là vậy Thái tước à Thái tước Sư phụ của muội là tiên à Còn muội muội cũng là tiên ư Huynh hỏi câu này làm gì Nếu như muội không phải là tiên Huynh không chơi với muội à Không phải không phải Cho dù thế nào ta cũng thích muội Huynh vừa nói gì Huynh nói Huynh thích muội ư Chúng ta là bạn bè mà Ta đương nhiên là thích muội Đồ ngốc Huynh cười gì vậy Vì ta thấy muội cười nhưng muội vừa nhìn thấy sư tỷ của huynh Là không cười được nữa Cô ta không thích muội Có phải hai người sắp đi không Cũng không biết Dương Đại Ca và Tịnh Công Chúa Đã tìm được qua cửu tiên trừ được yêu chú chưa Nhưng ta thấy Nam Cương rất vui Ta sẽ bàn với sư tỷ ta ở lại Nam Cương Như vậy chúng ta không phải rời xa nhau muội yên tâm đi Huynh thích đi thì đi đi Liên quan gì đến muội thái tước Thật ra Bạn bè tốt cũng có thể mãi mãi ở bên nhau Chúng ta không phải là một đôi Kết gì tờ hồng gì chứ Không không Huynh không có ý đó Ý của Huynh là nói Cho dù Nguyệt Lão rất bận rộn Nhưng dù gì cũng là thần tiên Nếu chúng ta kết dây tơ hồng này Rồi xin ông ta phù hộ cho chúng ta Cho chúng ta mãi mãi ở bên nhau có thể sẽ linh nghiệm Mùi và cậu ta ở bên nhau Sẽ không có kết quả tốt đâu Để tránh sau này đau khổ Chi bằng kết thúc ngay bây giờ đi Nguyệt lão rất bận rộn Chúng ta đừng làm phiền ông ta nữa Mùi đói rồi, về thôi Tiểu Duy Dương đại ca Tiểu Duy Mùa đến rồi à Cuối cùng mọi người cũng về rồi Mùa đến đây mấy ngày trước Nghe nói mọi người đã đến núi Du Thần Cuối cùng cũng đợi được cả hai người về Công chúa Trịnh công tử Đã lâu không gặp Hai người vẫn khỏe chứ Chúng ta vẫn khỏe Tiểu Duy Cô đến khi nào vậy Tiêu biểu huynh và A Mạc có đến không Vết ờ, thương của A Mạc cô nương vẫn chưa khỏi Tiêu công tử đang chăm sóc cô ấy Tiểu Duy thật sự là rất nhớ mọi người Nên đã để lại thư Và tự mình đến đây Sao muội có thể đến đây một mình được Rất nguy hiểm Mắt muội chưa khỏi Đã khỏi rồi muội biết Có thể muội hơi hấp tấp Nhưng Dương Đại ca yên tâm muội đã nói sẽ không trở thành gánh nặng của huynh đâu muội sẽ tự chăm sóc cho mình Không lẽ Dương Đại ca không tin muội Không phải là ta không tin muội Chỉ là ta đã hứa với muội Sẽ chăm sóc tốt cho muội Kết quả lại khiến muội một mình buông ba ngàn dặm Đến nơi này Ngộ lỡ trên đường có chuyện gì muội bảo ta làm sao yên tâm được nhưng Tiểu Di không được nhìn thấy đại ca Cũng không thể yên tâm Được rồi huynh xem Không phải muội giận ổn chứ Đừng nói chuyện của muội nữa Muội nghe bàn Lan và Thái Tước nói Mọi người đến núi Du Thần tìm qua cửu tiên Có tìm được không Trên đường có chút chuyện nên chúng ta tay không ra về Đúng thật là quá đáng tiếc Tiểu Di cô nương Chúng ta đi đường xa Tất cả đều mệt rồi Vào nhà rồi nói Quên xem Đều tại ta cả Vừa nhìn thấy Dương Đại ca vui quá Nên quên mất mọi người đều đã mệt mỏi Vì chúng ta mau vào trong đi Đúng lúc mộ đã chuẩn bị món ăn mà Dương Đại ca thích nhất Để tẩy trần cho mọi người Tiểu Duy Sao thì biết hôm nay chúng ta sẽ về phủ Thật ra ta cũng không biết Có thể là Có linh cảm Công chúa là ta Tiểu Duy đây Vào đi Công chúa Ta mang đến mấy bộ quần áo Công chúa tắm xong hãy mặc nó vào rồi nghỉ ngơi Tiểu Duy cô nương Ta nói rồi chúng ta là bạn bè Không cần làm vậy đâu Chính là vì công chúa cô ta là bạn bè Là người nhà mà Nên ta càng phải chăm sóc tốt cho công chúa Hơn nữa ta nghe Dương Đại ca nói Công chúa không muốn cho nô tỳ đến hầu hạ Chắc là không muốn người ngoài làm phiền Ta chỉ không muốn cho người khác biết Nhìn thấy vết yêu ấn trên trán ta thôi Tiểu Duy, ta đã không còn là công chúa nữa Rất nhiều chuyện ta có thể tự mình làm được Công chúa cành vàng lá ngọc Là không có A Mạc ở đây Không có người chăm sóc đâu có được chứ Hơn nữa, cho dù cô không còn là công chúa Cũng là nghĩa một của Dương Đại ca Có gì muốn dặn dò Thì đừng khách sáo với Tiểu Duy Ta chưa từng khách sáo với cô Tiểu Duy, sau này đừng gọi ta là công chúa nữa Tránh người khác nghe được sẽ nghi ngờ thân phận của ta Vậy để Tiểu Duy giúp công chúa À giúp Tịnh Nhi chải đầu đi Cảm ơn cô Có sợ không Tiểu Duy Chúng ta quen biết nhau đã lâu Cũng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện Nếu cô sợ vết yêu chú trên trán ta Thì cứ nói ra Ta sẽ không trách cô đâu Tiểu Di thật sự không sợ Vết thương đáng sợ hơn như vậy Tiểu Di cũng đã nhìn thấy tình Nhi đừng ngại Trước kia Ta cho rằng Tiêu biểu huynh thích Những cô gái xinh đẹp Thật quá nông cạn Dung mạo dù có xinh đẹp thế nào Cũng có lúc bị mất đi Nhưng mà từ sau khi dung mạo bị quỷ Mới biết sự quan trọng của dung mạo Tịnh Nhi không phải muốn làm cô gái bình thường ư Nhưng những người bình thường Coi trọng nhất chính là vẻ bề ngoài Và trẻ trai gái đều như vậy Đại ca sẽ không như vậy đâu Huynh ấy không giống những người khác Huynh ấy sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc đâu Quả thật Dương đại ca không giống với những người khác Tiểu Duy Cô thật xinh đẹp Tịnh Nhi quá khen rồi đồ trưởng lão Đã lâu không gặp Nhị dương tử Ông đến đây làm gì Ta đến đưa cho người một vật Vật gì Ngươi tự mình xem đi Mẹ người đã làm gì mẹ ta Vẫn còn giữ được tính mạng Nhưng sau này thế nào Thì phải xem biểu hiện của người Các người muốn gì Muốn giết thì cứ nhắm vào ta Đừng làm hại mẹ ta Câu này không đúng rồi nhị dương tử Tất cả những gì ngày hôm nay Là do ngươi tự chọn lấy Là ngươi bắt mẹ ngươi chịu khổ Sao ngươi có thể đem trách nhiệm này Đổ hết lên đầu ta được chứ Lúc trước nếu ngươi không chạy trốn Thì mẹ ngươi sao có thể thay ngươi chịu khổ được Im miệng Nếu không phải ông và Dương Hậu chèn ép Loại bỏ mẹ con ta Thì sao ta phải một mình bỏ trốn Bỏ lại mẹ ta một mình trong tộc chứ Chịu mọi sự lăng nhục Nếu như ngươi có quyền thế Ai dám động vào lông chân của ngươi Nhưng Nói cho cùng Nhiều ngày không gặp Nhị dương tử Cũng trưởng thành không ít Ngươi đã giết yêu sĩ của ta Nên ông đến để giết ta đúng không Ta biết Các người vẫn muốn trừ cỏ tận gốc Được Ta sẽ không bỏ trốn đâu Các người có thể giết ta Nhưng đừng động vào mẹ ta Nếu không Ta có làm ma cũng không tha cho các người Ngươi lại đoán sai rồi Ta đến để giúp ngươi Giúp ta ư Ta thấy đến hại ta thì đúng hơn Muốn không bị hãm hại thì ngươi phải mạnh hơn đối phương Muốn không bị người khác dẫm đạp lên thì ngươi phải học cách đạp lên người khác Ta hôm nay đến đây là để nhắc nhở người Làm thế nào để có được những thứ người muốn Làm thế nào bảo vệ những người mà ngươi muốn bảo vệ Ta không cần ông nhắc nhở Muốn giết thì mau làm đi Cần gì dùng những thứ bàn môn tà đạo để hãm hại ta ngươi nói gì vậy Ta hỏi ông Yêu ấn trên ngực là do ông làm phải không Thì ra là chuyện đó Đúng là do ta làm Tại sao hãm hại ta Vì ngươi là nửa người nửa yêu Nếu không giúp ngươi điểm phòng ấn Thì ngươi sao có thể giống như những người bình thường khác Ông nói bậy Ta là người Một người đường đường chính chính Sao có thể là yêu được Được Chuyện này Sau này ngươi hãy hỏi mẹ ngươi Nhưng những gì ta nói hôm nay đều là sự thật Tất cả những gì ta làm đều là vì tốt cho ngươi Là để giúp hai mẹ con ngươi không bị hành hạ nữa Ông và Dương Hậu là cùng một ruột cấu kết với nhau Ông cho rằng vài câu nói là có thể lừa được ta ư Ngươi không tin cũng được Ta phải làm gì Ngươi mới suy nghĩ cho đúng được đây nếu như ta thật sự Thật sự muốn hại hai mẹ con ngươi Ta đã giúp Dương Hậu ra ta từ lâu rồi Hạ tất phải đợi đến ngày hôm nay Ngươi cho rằng hai mẹ con ngươi Có thể sống đến ngày hôm nay Là do hai người thông minh Hay là do ông trời giúp hai người Chuyện của mẹ ngươi Là do ta quá sơ suất Ta không ngờ Dương Hậu thật sự Hạ độc thủ Đủ rồi Cất tấm lòng từ bi giả tạo đó của ông đi Nói những lời thừa thải đó Thì chi bằng hãy trực tiếp Nói mục đích hôm nay ông đến đây Nếu như muốn ta giúp ông lấy kim hoàng tâm khiếu Để cứu đại dương tử Thì bây giờ ông có thể đi được rồi Không lẽ Ngươi không muốn có được kim hoàng tâm khiếu ư Ngươi không thích Lý Tịnh công chúa à Vậy ta nói cho người biết Là Dương Hậu muốn có được kim hoàng tâm khiếu Để cứu đại dương tử Chuyện này không liên quan đến ta Ta muốn có được một thứ khác Ngươi hãy giúp ta tìm một cuốn yêu điển Chỉ cần ngươi tìm được Ta có thể giúp ngươi cứu tịnh công chúa Còn có thể giúp ngươi Có được quyền lực chí cao vô thượng Ông luôn nói muốn giúp ta có được quyền lực Tại sao? Quyền lực không tốt sao? Nếu người có được quyền thế người có thể hiệu lệnh thiên hạ Hồ phòng quán vũ người có thể bảo vệ được mẹ người, người có thể có được tịnh công chúa mà người yêu Ta không cần Rất nhanh thôi Ta sẽ quay về tộc dạng cổ Cứu mẹ ta ra người đi đi người đi đi Với sức một mình ngươi Mà đi cứu mẹ ngươi Ta lấy trứng chọi đá cho dù ngươi có thể đưa mẹ ngươi thoát khỏi tộc dạng cổ Cũng là kẻ phản nghịch của tộc dạng cổ Cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của Dương Hậu Và những người khác Đến lúc đó, ngươi Thân phận nhị dương tử của tộc dạng cổ của ngươi sẽ bị bại lộ Bạn bè của ngươi sẽ coi ngươi là người ngoại tộc Ngươi cho rằng chúng sẽ dẫn vô điều kiện mà tin tưởng ngươi sao Xem ngươi là bạn bè sao Hôm đó Ngươi rời khỏi tộc dạng cổ đến Trung Nguyên Là vì muốn kiến công lập nghiệp Để hai mẹ con ngươi có thế sống cuộc sống vui vẻ Không sao cả Ta có thể giúp ngươi hoàn thành những chuyện đó Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được yêu điển Ta có thể bảo vệ mẹ ngươi Bảo đảm bà ta bình an vô sự Ta không đợi được lâu đâu Ta không có sự nhớ nại đâu Dựa vào đâu mà ta phải tin ông Sẽ có một ngày Một ngày Ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta Uống rượu hỏng việc Uống rượu hỏng việc Đừng làm hỏng việc nhất doanh ta Nửa đêm canh ba Sao lại có tiếng khóc của con gái chứ Quả nhiên là uống rượu hỏng việc Đúng là có người đang khóc Cô nương Muộn vậy rồi Sao còn ngồi ở đây Cô nương à Nửa đêm canh ba Có phải cô bị lạc đường không Vậy cô sao lại Nhà ở đâu Hay là ta đưa cô về Vì đại ca không biết đó thôi Ta bị chồng ta chê bai Đánh đuổi ra ngoài Sao hả muốn vậy rồi Con đuổi một người con gái ra đường Nhà cô ở đâu Ta sẽ nói giúp cô Nhà ta ở ngoại thành Vậy ta sẽ đưa cô về Đại ca Chân ta bị tê rồi Không đứng lên được Ta sẽ giúp cô làm gì vậy Ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy thế tước Để có ý đồ đen tối phải không Đệ... Đệ không có Còn dám nói không có Cả ngày đệ bị cô thái tước đó làm cho điên đảo Có phải à. ngay cả ta và cha ta Đệ cũng quên rồi không Ta vì cứu đệ Vì trách nhiệm của người trường yêu Đệ phải mau chóng rời khỏi đây Nghe rõ chưa Đệ không đi Đệ còn chưa dậy Ngủ dậy rồi tính Đệ mau dậy cho ta Sắp ngủ thành heo rồi đấy Giới luật của sư môn Đệ còn nhớ không Cả ngày đi theo cô gái kia ngay cả trách nhiệm của người bắt yêu cũng quên rồi Trách nhiệm của người bắt yêu là gì? Là giết yêu Bây giờ thiên hạ Thái Bình Yêu cũng bị trừ rồi Để còn cứ dương vẫn ở lại đây với Thái Tước Có phải ngay là mình là ai Để cũng quên rồi không? Để còn nhớ không? Cha ta nói gì với đệ, để quên rồi sao Gì vậy, gì vậy Giết yêu trừ ma làm dễ dàng sư môn Sư tỷ à Những gì sư phụ nói đệ không quên nhưng yêu chú của công chúa vẫn chưa giải trừ Sao chúng ta có thể bỏ mặt mà đi được Tỷ nên nhớ công chúa là ở trước mặt người bắt yêu như đệ Mà bị trúng yêu chú Đệ cũng có trách nhiệm Yêu chú chưa trừ được Đệ cũng chưa đi được Sư tỷ Tỷ có còn nhớ Ta nhớ gì Đệ thần hồn điên đảo rồi Còn bảo ta nhớ gì Sư tỷ Tỷ đừng giận Đệ nói nghiêm túc Đệ nhớ khi chúng ta còn nhỏ Sư phụ từng nói Gia tộc nhà đệ 13 đời đều là người bắt yêu Năm xưa, tổ thượng để lại một cuốn yêu điển. Trên đó có viết lại các loại yêu ma quỷ quái, còn có cả cách trừ yêu đuổi tà, đúng không? Đúng vậy, thì sao? Ở đâu? Cái gì ở đâu? Đó là câu chuyện mà cha ta kể lại, ai biết là thật hay giả. Đệ tìm nó làm gì? Đệ đang nghĩ, nếu chúng ta tìm được cuốn yêu điển đó, có thể sẽ có cách trị được yêu chú của công chúa. Nếu như thật sự có bảo vật đó, cha ta đã lấy ra tu luyện từ lâu rồi làm sao lại bị yêu quái hại chết nhưng sư phụ trước giờ không nói đùa càng không nói dối sư phụ nói thì nhất định là có hơn nữa nếu là tổ tiên đệ để lại thì nên là để lại cho đệ đệ nói vậy là có ý gì ý đệ là cha ta độc chiếm yêu địa của nhà đệ ư không, không phải, sư tỷ, đệ không có ý đó, đệ chỉ đang nghĩ yêu điển là bảo vật, sư phụ chắc chắn sẽ cất giữ đâu đó rất kỹ. Sư tỷ hãy giúp đệ nghĩ xem, những di vật mà sư phụ để lại có phải có thứ gì đó mà chúng ta không chú ý đến không? Nhưng những bảo vật mà cha ta để lại Chúng ta đều để bên mình Cũng không thấy cái gì là yêu điển yêu sách gì Vậy thì nó ở đâu chứ Ta thấy đệ đang cố tình làm trò thì đúng hơn Từ sau khi gặp cô thái tước kia Cả người đệ đều thay đổi Có phải đệ không coi tỷ tỷ ra gì nữa không Có phải không muốn nhận vị sư tỷ này nữa không Hay là không muốn làm người bắt yêu nữa Sao có thể như thế Bắt yêu là mơ ước từ nhỏ của đệ Việc trừ yêu không ai có thể thay đổi được Để nói thật chứ Đương nhiên rồi còn thật hơn cả vàng đấy Coi như sư đệ còn chút lương tâm Sau khi trừ yêu chú lập tức rời khỏi đây Biết chưa Biết rồi Để đệ nghĩ xem Yêu điển rốt cuộc ở đâu Lưu Phó Úy là người nhiệt tình hay giúp đỡ người khác Được mọi người trong quân đội yêu quý Cũng chưa từng đắc tội với ai Không ngờ lại gặp phải tình cảnh thê thảm như vậy Xin tướng quân bất đau buồn Không biết Lưu Phú Ý chết vì nguyên nhân gì Thay vì vết thương trên người Lưu Phú Ý Là bị người khác móc mất tim mà chết Móc tim à Xin hỏi tướng quân đã đến hiện trường chưa Có phát hiện dấu vết ẩu đả ở hiện trường Hay là hung thủ có để lại dấu vết gì không Hiện trường không có dấu vết gì Hung thủ càng không để lại bất kỳ manh mối nào Lưu Phó Ý cũng là người học võ thân thủ rất giỏi nhưng lại bị hung thủ một chiều móc mất tim ngay cả dấu vết ẩu đả cũng không có hung thủ này võ công thật lợi hại bị móc mất tim việc này so với thủ đoạn của lão yêu trước đây không giống lắm dương hiệu ý có phải đã phát hiện ra gì không không có Chỉ là nhìn thấy cảnh này ta đang nghĩ Rốt cuộc là người nào mà độc ác như vậy Cũng cảm thấy đáng buồn cho Lưu Phó Quý Chỗ biên cương này của ta vốn là ít binh tướng Những người mới được phái đến Đều là những binh sĩ mới được chiêu mộ sao nhờ được người phụ trách huấn luyện như Lưu Phó Quý Giờ lại bị sát hại Không biết Dương Hiệu Quý có thể tạm thời phụ trách huấn luyện Thay bạn tướng huấn luyện binh mã không Mặt tướng tuân lệnh quyết cố gắng hết sức Tốt lắm Lưu Phó Quý gặp nạn Lòng quân đang vô cùng quan mang Hơn nữa chuyện huấn luyện binh mã không thể chậm trễ Trình Hiền Đệ cùng ta huấn luyện tân binh được không Đa tạ đại cai tiến cử Tiểu đệ cảm kích vô cùng Chỉ cần có thể báo hiếu với triều đình Bảo vệ tổ quốc Tiểu đệ quyết không từ năng Tấm lòng trung hiếu của Trình Hiền Đệ thật là đáng quý Sau này chúng ta là huynh đệ trong quân đội Hãy giúp đỡ lẫn nhau Cùng tận trung với triều đình Phải rồi Sao mấy hôm nay không thấy tịnh nhi đâu vì yêu chú trên mặt mũi ấy Không hề có dấu hiệu suy giảm Mũi ấy tự nhốt mình trong phòng Không dám ra ngoài gặp người khác Nhưng mũi ấy cứ nhốt mình trong phòng như vậy Sợ rằng sẽ suy nghĩ lung tung Càng khó hồi phục hơn Những gì cần nói chúng ta đều nói cả rồi Tiểu Duy khuyên mũi ấy mấy lần Nhưng không có kết quả Bây giờ chỉ hy vọng Có thể sớm tìm được cách giải trừ yêu pháp Cũng chỉ có thể như vậy đây là trà hoa cúc thượng đẳng của Nam Cương, có tác dụng dưỡng thần, là do Lý Tướng Quân nhờ người đưa tới. Mùi vị rất thơm. Tịnh Nhi nếm thử đi. Không cần đâu, cô uống đi. Mà uống thử đi. Sau khi xuất cung, Tịnh Nhi toàn phải ăn cơm canh đạm bạc, thật khó có được trà ngon như vậy. Tiểu Di, cô không cần đến đây với ta đâu, ta không sao, thật sự không sao. Tịnh Nhi đã không muốn người khác đến đây hầu hạ Dương Đại ca và Tịnh Công Tử lại bận diệt quân Nếu Tiểu Di không tới đây Thì về tình về lý đều không thỏa đáng Hơn nữa Tịnh Nhi suốt ngày giam mình ở trong phòng Không thấy buồn chán sao Có chứ Lúc trước Có A Mạc và Tiêu Biểu Huynh Ngày nào cũng rất náo nhiệt Nhưng bây giờ họ đều không có ở bên cạnh Cũng không biết bọn họ thế nào A Mạc còn bị thương A à mà có tiêu công tử bên cạnh Chắc không sao đâu Hai người bọn họ cứ như oan gia Không lúc nào được yên Hình như là thiên hạ sắp đại loạn đến nơi Nào nếm thử đi